dũng cảm đấu tranh chống quân xâm lược và bè lũ tai sai người dân thành phố Sài Gòn ngày đêm hằng mong đợi giờ phút thiên liêng này đây. Giải phóng, quân ta đã về, biết bao người bàng hoàng tự hỏi, đây là cảnh thật hay chỉ là một giấc mơ đẹp sự thật diễn trong cuộc đời còn đẹp gấp trăm ngàn lần những giấc mơ sau những chiến thắng rất dễ dàng trên khắp các chiến trường toàn miền Nam quân giải phóng đã tiến về Sài Gòn để phối hợp với cuộc nổi dậy của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh anh hùng Sài Gòn đã được giải phóng cả miền Nam đã được giải phóng cả dân tộc ta đã toàn thắng khi hạ lệnh cho quân lính hạ vũ khí Dương Văn Minh, Nguyễn Văn Quyền cùng toàn bộ nội các Vũ Văn Mẫu tập trung trong dinh độc lập để trình diện với quân giải phóng. Trên toàn lãnh thổ nước Việt Nam thân yêu, chúng ta đã quét sạch toàn bộ quân xâm lược, đánh sập toàn bộ hệ thống ngụy quyền. đã tốn bao nhiêu tỷ đô la để dựng nên đội quân đánh thuê người Việt? 10 tỷ, 50 tỷ hay 100 tỷ đô la? Vàng Mỹ có thể mua được súng, được bom, nhưng không mua nổi một dân tộc. Hàng vạn thanh niên bất hạnh bị bắt đi lính đánh thuê cho Mỹ đã tìm được dịp may hiếm có để trở lại cuộc đời lương thiện. Saigon, right, right, right, right, right, right. lực lượng hải quân do Mỹ trang bị đã về tay nhân dân. Hàng vạn sĩ quan, binh lính tới trình diện đã rất yên tâm khi nghe giải thích chính sách khoan hồng nhân đạo của chính phủ cách mạng lâm thời. Ta biết về thành công khác nữa đi các bạn ơi Hòa bình rồi, độc lập thật sự rồi Cả cuộc sống tươi đẹp nhất đang đón chờ các bạn Tương lai thuộc về các bạn Belém. những căn cứ lớn nhất của lực lượng không quân ngụy và Mỹ thường khoe là hùng mạnh hàng thứ ba trên thế giới người con của thành phố Hồ Chí Minh mới ngày nào chân đất ra đi, đánh giặc bằng ngọn tầm dông và cây súng rỉ. Hôm nay, họ đã trở về trong vinh quang chiến thắng và cùng với toàn dân, họ đã làm chủ cả đất trời. sai sai đã cút đi rồi Còn ta, ta là chủ đất ta Ta hãy cùng nhau góp chút công sức đầu tiên Tiến tới xây dựng một thành phố Sài Gòn trật tự, sạch sẽ, văn minh Công việc trong một thành phố lớn mới giải phóng thật là bề bộn Trước mắt chính quyền cách mạng lo việc thiết lập một nền an ninh trật tự mới Dễ trăm lần không dân cũng chịu Khó dạng lần dân liệu cũng xong Công việc còn bề bổn lắm Trước mắt phải lo đưa hàng chục dạng đồng bào Bị địch ép di cư trở lại quê quán đồng bào Sài Gòn gia định đã giúp sức chính quyền cách mạng giải quyết những khó khăn của ngày đầu giải phóng. Nhờ đó, cuộc sống bình thường đã được khôi phục hết sức nhanh chóng. đại sứ Mỹ 300 tỷ đô la 53 vạn quân xâm lược và hàng triệu quân phục vụ Đây là kết quả duy nhất đạt được sau 18 năm cố gắng của năm đời Tổng thống Hoa Kỳ Sài Gòn ơi ta đã đi đây ta đã đi đây diện ban quân quản thành phố truyền đọc lệnh của chính phủ cách mạng lâm thời cho phép Dương Văn Minh về toàn bộ nội các Vũ Văn Mẫu rời khỏi dinh độc lập về sum họp với gia đình. Dương Văn Minh rất sung sướng tuyên bố 60 tuổi mới được làm một công dân của nước Việt Nam độc lập. Việt Nam độc lập, chúng ta đã thắng cả dân tộc Việt Nam đã toàn thắng Dẫn nước đã tới kỳ đại hưng thịnh Toàn dân Việt Nam phấn khởi bước vào một thời kỳ mới Thời kỳ hòa bình xây dựng tổ quốc Việt Nam